Thực phẩm sạch Hương Bắc xin kính chào quý khách. Xin kính mời quý khách ghé thăm cửa hàng Thực phẩm sạch Hương Bắc. Để có sức khỏe tốt nhất, chúng ta hãy lựa chọn những loại thực phẩm từ thịt cá đến rau củ, hoa quả có nguồn gốc xuất xứ an toàn. Quý khách đang băn khoăn, thế nào là thực phẩm sạch? Có sạch thật không? Mua thực phẩm sạch ở đâu? giá có cao quá khả năng chi tiêu của gia đình không? Hãy đến với chúng tôi, thực phẩm sạch phương Bắc sẽ giúp bạn trả lời tất cả những câu hỏi đó